em cái trận của Florentina và Ly nè thì cái trận này mình cho tất cả anh em làm Florentina thì trận này Florentina ăn với cái tỷ số 1-0 còn cái trận này Lazio với AS Roma thì mình đã cho anh em nằm cái mã tài hay gì mà mình quên rồi nè còn trận Inter Milan và cái trận của Juve thì mình cho tất cả anh em làm đội chủ nhà Inter Milan thì anh em cũng đã húp kèo nha thì mình hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em là cái trận của dòng loại Euro nha anh em thì mình sẽ cho tất cả anh em xem cái bảng đấu của dòng loại Euro thì anh em thấy cái bảng A có ông lớn giống như Tây Ban Nha nè Scotland nè Na Uy nè anh em nha dạ, bảng B gồm có Hà Lan và Pháp thì à, trong cái bảng C có Ý và Anh thì một tí mình sẽ nhận định trước cho tất cả anh em cái bảng C nha và mình nhận sẽ nhận định cái trận của phần Ý và phần Anh cho tất cả anh em thì có Ukraine nè bắt uh, ờ, Dochina này anh em bảng D thì gồm có Croatia và xứ Wales thì cái bảng này nói chung là nó đều với nhau nha anh em đều không có đội nào hay nhưng mà đều cộ với nhau còn bảng E thì có Ba Lan và Cộng hòa Séc nè anh em bảng F thì có Bỉ và Áo và Thụy Điển nha anh em còn cái bảng G thì có Hungary bảng H thì đây là những cái bảng đấu mà mình sẽ nhận định hết cho tất cả anh em luôn thì anh em xem được cái bảng đấu trong cái lượt đầu tiên á thì mình sẽ nhận định trước cho tất cả anh em là cái bảng C gồm có Ý và Anh thì mình sẽ đi vào nhận định trận đấu luôn nha anh em thì thằng Ý và Anh gặp nhau vào lúc 2 giờ 45 ngày 24 tháng 3 thì um, Tính theo vị trí xếp hạng trên FIFA thì thằng Anh đang đứng vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng FIFA thế giới. Còn à, thằng Ý thì à, đang đứng vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng FIFA thế giới nha Nam thì thằng Anh nó đang cao hơn 3 bậc à, trên bảng xếp hạng FIFA thế giới. Thì còn mình tính theo bằng cái cái đội hình ra sân dự cái đội hình dự kiến ra sân của hai đội nha Nam. Thì bên phía Italy ra sân với cái đội hình là 352 thì còn bên phía Anh á, thì anh em thấy ra sân với đội hình 4-3-3 hàng công cao nhất của Anh là phi Foden nè, Hurricane nè, Bukayo Saka nè anh em. Um, Harrison nữa nè, Bellingham nè, Harry Maguire nè anh em. Thì anh em thấy một cái đội hình của thằng Anh tung ra một cái đội hình rất là khủng khiếp như thế này mà bên phía Ý tung ra một cái đội hình rất là nhiều cầu thủ trẻ nha anh em. Bên Ý tung ra cái đội hình rất là nhiều cầu thủ trẻ thì anh em thấy cái trận này Anh quyết tâm lấy điểm đầu tiên để đứng vị trí đầu bảng thì anh Đông Tung có đội hình rất là mạnh mà gặp thêm à, bên phía anh thì có cầu thủ là Bojo Saka này nè đang rất là có cái phong độ cao nhất tại ngoại hạng Anh thì đang đá cho Arsenal nha anh em còn Phil Foden thì đang có phong độ rất tốt tại Man City luôn anh em còn Harry Kane thì đang có những cái um, tìm lại ngẫu hứng của bàn thắng bên phía Tottenham thì anh em thấy trong bên phía còn hàng thủ dưới thì có Henderson Henderson thì đang phòng thủ rất là tốt cho bên phía Liverpool rồi anh em thấy bên phía Anh chơi với một cái đội hình cực kỳ mạnh trong cái trận đấu này anh em thấy là anh em cũng biết cái trận này anh quyết tâm để lấy bàn thắng đầu tiên cỡ nào rồi thì um, trận này um, sẽ thiếu sự góp mặt của Benson Mount nè anh em Rashford Bobe thì thiếu ba sự góp mặt này còn bên phía Ý thì thiếu sự góp mặt của Chesa nè thì à, mình sẽ tiến vào cái bảng đấu nha anh em thì Anh và Ý nè Mata nè Bắc ờ, Docia nè anh em Ukraine nè thì à, mình sẽ tiến vào cái phần mà lịch sử thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía thành tích của đội chủ nhà trước nha và thành tích của đội Ý thì Ý trong những trận mà thèm khát những ờ, cái trận gặp ông lớn tại Ý không được vào World Cup anh em Ý làm nó bị yếu không được vào World Cup nhưng mà nó nói về cái Euro thì Euro Ý là đương kim vô địch nhưng mà không được vào World Cup để dự để thua tới cái thằng ờ, mà xui thua cái thằng này trong cái lượt mà playoff nhưng mà bây giờ lại gặp ngay thằng Bắc uh, ờ, Dochina này nữa trên cái bảng đấu nữa anh em thì trận này thằng Ý nó sẽ trả thù lại những gì à, nó đã mất trong cái lượt đế đó nha. Thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích thì anh em thấy trong hai trận giao hữu gần nhất thì Ý thắng Albania với cái tỷ số là 3-1 thua thằng Áo với cái tỷ số là 2-0 thì cái phong độ Ý gần đây cũng chả có tốt gì cho mấy luôn anh em. Thì trước đó nữa, trước đó nữa thì uh, trên cái dòng knock out á, knock out của ờ, World Cup thì anh em thấy nghĩ ý đây hạ được Hungary, ờ, Hungary nè hạ đường Anh hạ đường Anh với tỷ số 1-0 luôn anh em mà trên sân nhà của Mỹ nha thì trước đó trong cái lịch sử bên phía đội tuyển Anh thì anh em thấy đội tuyển Anh nếu mà đây là cái lịch sử World Cup nha anh em thì Anh trong cái lượt đầu lượt bảng đấu của World Cup á, thì Anh đã thắng hết 3 trận và để ờ, thua một trận trước Pháp thì Pháp nó vô tới chung kết rồi Anh thua Pháp là cái chuyện đương nhiên rồi anh em để quà trước Mỹ nè thắng trước Iran với tỷ số 6-2 nè, thắng xứ Wales với tỷ số 3-0, thắng Senegal với tỷ số 3-0 thì anh em biết đẳng cấp của cái thằng Anh này rất là mạnh cỡ nào rồi. Còn xem trong cái lịch sử đối đầu thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu hai này đá tỷ số cách biệt, cách biệt thôi nha anh em, cách biệt hơi từ một bàn cách biệt phải từ ít nhất là một bàn thôi chứ không có nhiều tại hai này đối đầu với nhau giống như hai ông lớn gặp nhau đá còn e dè thì đá sẽ thủ chân rất là nhiều nha anh em thủ chân rất là nhiều để có sơ hở là sẽ tiêu diệt thôi thì đó còn thì mình sẽ vào cái trận đối đầu gần nhất cho tất cả anh em xem là cái trận đó thằng Ý ăn với cái tỷ số là một không đây thì anh em thấy cái trận đó ờ, bên phía Ý đang tung với cái đội hình cũng rất là nhiều cầu thủ cũ sáng láng nha anh em bên phía Anh thì vẫn cái đội hình cũ À, mà nhưng mà có một sự thay đổi là bây giờ Bubu đang lên đá tiền đạo chính và Bellingham thì um, thì ta lên là dự bị nha anh em Bellingham thì dưới ờ, mà Bubu được đang tiến cử lên cái vị trí hàng công cao nhất bên phía um, của Anh rồi nha anh em thì cái trận đó anh chấp với cái mã kèo là không phải với 25 nhưng mà trận này ra mã kèo đã đồng thì anh em thấy trong cái trận đó tỷ lệ góc nó là chín quả gốc nha anh em thì um, hai này gặp nhau nó cũng ngang tài ngang sức công đều nhau anh em thì rất là, là ngang tài ngang sức thì bởi vậy mình chưa có thể um, nhận định cái kèo gốc chính xác cho tất cả anh em thì uh, cách trận đấu còn tới một ngày lần thì uh, mình sẽ cập nhật cái kèo gốc khi mà có cái đội hình chính thức và tính thức và có cái tỷ lệ kèo chính thức cho tất cả anh em nha thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo trong trận này nha thì trận này kèo là nhà cái đưa ra là đang đá đồng nha anh em đang đá đồng mà tài xỉu thì 2,25 thì cái trận này anh em có thể vào cái đội tuyển Anh được nha thì anh em thấy cái đội hình thằng Anh đưa ra cái đội hình rất là mạnh thì anh em có thể vào cái đội tuyển Anh được nha còn tài xỉu tài xỉu thì anh em cứ vào xỉu cho mình thì anh em thấy trong mà trong mà cái lịch sử đối đầu của thằng này hai này trong ba trận gần nhất thì trận cao nhất chỉ có hai bàn thắng bởi vậy anh em nên nằm cái mã xỉu cho mình anh em nằm cái mã xỉu uh, mạnh tay cho mình nha thì à, mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em luôn đây mình sẽ tiến vào cái phần à, chốt kèo cho tất cả anh em nha thì cái phần đây mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo của trận ý với anh cho tất cả anh em nha thì cái kèo toàn trận thì anh em cứ nằm cái mã kèo thằng anh mạnh tay cho mình còn tài xỉu toàn trận á, thì anh em cứ vào cái mã xỉu mạnh tay nha thì tại sao mình kêu anh em vào cái mã xỉu thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của hai này trong ba trận thì cao nhất là chỉ có hai bàn thắng thôi còn hiệp 1 hiệp 1 thì anh em cứ vào xỉu 0,75 cho mình và anh em hiệp 1 anh em nằm thêm cái mã kèo của thằng anh nữa nha thì à, giống như mình cho kèo tất cả anh em anh em thấy cái đội hình của cái thằng anh rồi thì à, đội hình của thằng anh đang tung qua cái đội hình rất là mạnh thì bởi vậy trận này mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo anh và anh em nằm thêm một cái mã kèo xỉu nữa thì còn anh em nào á mà muốn chơi được nhiều kèo hơn mà tỷ lệ ăn chính xác cao hơn á, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo của mình là 0937 072613 thì anh em sẽ thấy một cái nick Zalo là kèo bóng VIP thì anh em sẽ nhắn tin trực tiếp qua cho mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào cái nhóm của mình để anh em chơi được nhiều kèo hơn và hướng dẫn cho nếu mà anh em nào muốn chơi trang uy tín nhất thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em cách chơi trang uy tín nhất chứ anh em đang chơi lan man ở bên ngoài qua thầu qua cò mình khuyên anh em một cái vấn đề là anh em chơi qua thầu qua cò anh em chỉ bị thiệt và anh em bị lỗ lai like, anh em không có đường mà anh em ăn được nhà cái nha tại sao à, anh em chơi qua thầu qua cò giống như kèo này ta đá đồng đi nhưng mà cái thằng thầu thằng cò nó đưa cái mã kèo ra cho anh em là cái thằng ý hoặc là thằng anh chấp cho mấy, mấy anh em là 0,25 hoặc 0.5 luôn không chừng thì cái đó trong kèo trong nhà cái nó đưa ra thì anh em lựa anh em chơi có kèo 0,25 nè có kèo đá đồng nè anh em muốn lựa kèo nào anh em đá anh em đá còn anh em muốn chơi góc chơi cũng được cô chơi thẻ cũng được anh em nhưng nhiều khi anh em gồng anh em chờ trận đấu diễn ra 15 20 phút anh em vô kèo cũng không muộn nha thì cái đó là cái vấn đề lợi thế cho tất cả anh em chơi trang còn anh em nào mà muốn chơi được nhiều kèo hơn thì mình sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm để anh em có thể nhận được nhiều